Vậy mình sẽ chia sẻ nội dung gì trong chuỗi series video này ạ? Đầu tiên nhất thì mình sẽ giới thiệu cho bạn GetResponse là gì cũng như là các tính năng chính của GetResponse Tiếp theo thứ hai là mình sẽ hướng dẫn bạn các chúng ta đăng ký tạo tài khoản Get Response trên cả điện thoại cũng như trên cả máy tính nha. Và mình cũng hướng dẫn bạn cách chúng ta tải app và sử dụng app Get Response trên điện thoại ha. Kế nữa thứ ba này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta sử dụng Get Response để làm các chiến dịch email marketing automation tự động hóa luôn nha. Rồi cũng như là mình sẽ hướng dẫn bạn cách chúng ta tạo landing page tức là trang đích trên à, Get Response như thế nào nha. Ngoài ra ấy, Get Response còn giúp chúng ta có thể tạo web villa luôn nha. Ok thì đó là những nội dung chính mà mình sẽ chia sẻ trong chuỗi series hướng dẫn cách sử dụng GetResponse để làm email marketing automation. Hãy cùng đón chờ những video tiếp theo trên kênh Hoàng Xe ha.